ôm sát bầu ngực căng vòng eo thon sung xích muốn tè lọ tè lọ tè lọ bừng nở áo cơm em xuống chợ núi rừng ngả nghiêng theo áo cơm em xinh tươi duyên dáng trong hồi xòe trai mừng trời nhìn theo ngất ngây dàng e ấp ánh mắt em lung linh với chiếc khăn kêu em đội đầu thương anh theo khăn em chờ nhớ lời hẹn thuở xưa khăn kêu em chờ đợi anh nét hoa vẫn trên đầu mẹ truyền 马红星。 vàng e ấp ánh mắt em lung linh với chiếc khăn piêu em đội đầu thương anh theo khăn em chờ nhớ lời hẹn thuở xưa em gánh